Chúng ta sẽ đi tìm hiểu thế nào là quy nạp toán học và cụ thể phương pháp đó áp dụng vào ví dụ ra làm sao. Ok chưa? Và chúng ta sẽ đi vào cái phần đầu tiên, nội dung của cái phương pháp quy nạp toán học. Thì đối với cái phương pháp quy nạp toán học này thì nó sẽ có nội dung như sau. Các em chú ý này. Cho N0 là một số nguyên dương. Nhớ là chúng ta chỉ xét số nguyên dương thôi. Và PN là mệnh đề có nghĩa với mọi số tự nhiên n lớn hơn n0. Nhớ là có nghĩa tức là cái PN này là tồn tại rồi. Ok chưa? Đấy. Vậy thì khi đó này ta sẽ có điều gì? Đầu tiên nếu như là PN0 đúng. Đấy. Nếu PN0 là đúng Đấy là cái ý đầu tiên. Cái ý thứ hai đó là gì? Nếu PK đúng, cái PN0 này thì chúng ta thử được bằng cách là thay trực tiếp N0 vào. Hiểu chưa? N0 nó là một số cụ thể mà. Đấy, thay trực tiếp vào và chúng ta thấy đúng thì chúng ta khẳng định nó đúng. Còn nếu PK đúng, PK, K thì chưa biết bao nhiêu thì chúng ta cứ nếu thôi đúng chưa? Hoặc là giả sử PK đúng thì PK cộng 1 cũng đúng với mọi n lớn hơn hoặc bằng n0 à, với mọi số tự nhiên k lớn hơn hoặc bằng n0. Ok chưa? Đấy, nếu như PK đúng này thì PK cộng 1 cũng đúng với mọi số tự nhiên k lớn hơn hoặc bằng n0. Vậy thì nó thỏa mãn hai điều kiện này rồi thì ta suy ra được. Đấy, mệnh đề PN là đúng với mọi số tự nhiên n lớn hơn hoặc bằng n không Đó. Thì rõ ràng ở đây là cái phương pháp này, phương pháp quy nạp toán học này không đòi hỏi chúng ta phải biến đổi làm thế nào biến đổi một vế đưa về đưa về thành vế kia. Đúng chưa? mà chúng ta chỉ cần tuân thủ các bước chứng minh như này bước đầu tiên đó là PN đúng bước số 2 là nếu PK đúng và chúng ta chỉ ra được PK cộng 1 cũng đúng với mọi số tự nhiên K lớn hơn hoặc bằng n không, thì cái mệnh đề PN tự khắc nó sẽ đúng với mọi số tự nhiên N lớn hơn hoặc bằng n không. Ok chưa các em? Đấy chính là nội dung của cái phương pháp quyền nạp toàn học. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng